Vâng, xin chào toàn thể ờ, quý vị, anh chị và các bạn Chào những à, bạn, anh chị và chúng ta hay đi phượt Hôm nay Minh Toàn sẽ giới thiệu đến quý vị, anh chị và các bạn về cái camera hành trình SJK 20 Thì Toàn cũng uh, muốn chia sẻ đến quý vị là Toàn là một người không phải là PR cho sản phẩm này Và Toàn cũng không phải là quảng cáo cho cái cửa hàng bán cái sản phẩm này à, Mục đích ngày hôm nay Toàn chia sẻ với một cái mục đích với tư cách là một người là sử dụng camera này với công việc của toàn cũng à, thỉnh thoảng đi xe máy và toàn thích đi phượt thành ra toàn muốn chọn một cái camera hành trình để à, gắn liền với cái chiếc xe máy của mình và à, để mục đích của mình là ghi lại những cái hình ảnh cũng như là những cái video của những cái vùng miền hoặc những con đường mà toàn đi qua thành ra để toàn lựa chọn một cái camera hành trình thì vì con SJK 10 là một cái mà sau khi mình tìm hiểu và mình mua thì bây giờ mời quý vị và bạn chúng ta hãy xem thực tế camera hành trình 1010 này SJK 1010 này thì nó sẽ như thế nào nhé Vâng xin chào toàn thể ờ, quý vị và các bạn cũng như là chào các anh chị em mà hay đi phượt thì trên tay toàn là con cầm cái con ờ, SJK 1020 con camera hành trình thì ờ, ở đây thì quý vị bạn cũng thấy được là các cái phím của nó thì ở đây khi mà chúng ta lấy ra rồi thì chúng ta có thể thấy ở bên tay trái là các cái ờ, sạc này rồi các cái sắc cắm của mở ờ, của của mình truyền file dữ liệu này thẻ nhớ này bên ờ, phía phải là có nút lên xuống này Đấy, chế độ bật wifi này Đấy, chế độ bật wifi này và nút lên nút xuống này trên đầu là nó có nút nguồn này Đấy, và nút chụp hình quay camera ở giữa là cái đèn thì ở đây thì khi mà chúng ta ừ, lấy ra nó rồi thì chúng ta ấn cái phím nguồn này quý các bạn ấn phím nguồn này giữ khoảng 3 giây để chúng ta khởi động máy của nó lên sau khi khởi động thì là chúng ta ấn ờ, tiếp cái phím nguồn ờ, một lần nữa một lần nữa tức là hai lần quý vị các bạn nhé thì ờ, quý vị các bạn sẽ vào các cái phần của nó và ở đây khi mà quý vị bạn ờ, vào ờ, các cái phần của nó thì quý vị bạn chú ý là cái này coi như mình giống như kiểu mà mình sử dụng ở trên điện thoại mình nhá cái này là quay lại này cái này là chọn ok này và cái này là lên xuống việc bạn nhá Đấy, lên xuống để chúng ta chọn các cái mục ở trong màn hình của nó thì ở đây là nó có các cái phần thì ờ, mình nói qua các phần ở đây là cái danh sách của mình này rồi chế độ quay này đấy, quay hẹn giờ này à, chụp ảnh nhiều lỡ à, nhiều file này rồi ở đây kính thực thực tế ảo này đây dành cho flycam này flycam tức là cái con máy bay mà việc bạn thấy bay trên bầu trời mà quay video ấy thì chúng ta có thể gắn cái này vào cái con flycam đấy rồi những người chạy bộ này dành cho xe ô tô này đấy, màu này vào phần cài đặt ở đây thì chúng ta chủ yếu là chúng ta quan tâm cái phần cài đặt này để chúng ta cài đặt làm sao mà để ờ, chúng ta quay được cái video cũng như là chụp được những cái hình ảnh sắc nét và đẹp trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển đấy thì khi mà chúng ta chọn ờ, đến phần ờ, cài đặt là có bánh răng như này quý vị các bạn ấn cái nút bên này nhé đấy phần đầu tiên của nó là cái phần chúng ta điều chỉnh cái độ phân giải thì chúng ta ấn tiếp tục ở cái phím bên tay phải này độ phân giải ở đây thì nó có rất là nhiều độ phân giải khác nhau đây quý vị bạn thấy này ấn lên xuống thì nó có các độ phân giải khác nhau từ 4k cho đến đến đến đến nhỏ nhất đấy từ video 4k nhưng mà ở đây thì ờ, mình ờ, video 4k thì nói thật luôn quý vị bạn là nó ờ, chỉ là hỗ trợ một số cái ví dụ ở trên uh, TV thôi còn ở đây mình quay chế độ Full HD nên mà mình để cái 1080 này 60 pip này à, mình ấn cái nút chụp ảnh này để mình lưu lại nhé Đấy. đến phần tiếp theo của cài đặt đó là nó ghi đề lên uh, ghi đề các video đây chúng ta ấn cái phím này để chúng ta vào ở đây nó sẽ chia video của chúng ta một cái video dài thành các video ngắn ví dụ như 3 phút 5 phút 10 phút đấy nhưng mà sau khi mà nó chia đề như này thì ờ, chia nhỏ như này thì ờ, khi mà cái dung lượng của thẻ nhớ chúng ta hết là chúng ta nó sẽ tự động lưu ghi đè lên các video cũ của chúng ta mà chúng ta quay trước thành ra ở đây là toàn ờ, sử dụng cái thẻ nhớ nó cũng dung lượng lớn thành ra toàn cũng chỉ chọn chế độ là không FOV là về góc quay góc quay ở đây thì nó có các cái góc quay là rộng hẹp Đấy, vừa nhỏ này vừa này lớn này thì chúng ta chọn ở vừa à, về phần tiếp theo à, ờ, low low slide mode là cái quay trong cái điều kiện uh, thiếu ánh sáng thì ở đây chúng ta chọn là on chúng ta bật quý vị bạn chúng ta chọn bật VKDR là chế độ quay ngược sáng đây chế độ quay ngược sáng thì chúng ta bật lên toàn khuyến khích là bật lên tiếp theo là mục này là chống rung chống rung uh, ờ, Geo là chống rung đây chúng ta chống rung thì quý vị bạn uh, chú ý nhé khi mà chúng ta đi xe máy đi chạy bộ thì chúng ta dùng nhiều thành ra là chúng ta bật chế độ on lên Đấy, chọn on này. audio là ghi âm thì chúng ta on Đấy, chúng ta chọn on cái việc bạn nhé volume cái uh, ờ, volume là cái uh, âm uh, âm lượng mà chúng ta khi xem video và cũng như quay video thì ở đây nó có các mức là 7 8 9 10 Đấy, thì từ một việc bạn và mình chọn là khoảng à, 8 thôi âm lượng khoảng 8 là hợp lý hơn Đấy, 8 tiếp theo là cái thời gian hiện ngày giờ ở ảnh hoặc video thì ở đây quý vị các bạn mà muốn hiện thời gian thì chúng ta chọn on còn nếu mà chúng ta không muốn hiện thời gian ở trên ảnh của mình video video của mình thì chúng ta chọn off mình thì mình tắt đi cái ừ, TV ờ, mốt ừ, đây là là là là sử dụng các ờ, HDMI để ờ, truyền hình ảnh qua TV thì cái này khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta mới quan tâm còn không hôm nay chỉ là phần cài đặt thì chúng ta cũng không cần quan tâm lắm OSD OSD ở đây là đo sáng trọng tâm thì chúng ta vào đây chúng ta bật nó lên Đấy định dạng uh, ờ, video định dạng uh, ờ, video thì là ở đây chúng ta có thể định dạng nhưng mà quý vị các bạn uh, xem nếu mà quý vị các bạn nếu mà uh, chúng ta mà có thể là sử dụng thành thạo ở các máy tính thì chúng ta hãy chọn uh, MOV còn không chúng ta nên chọn MP4 như mình là mình chọn MP4 chọn dễ có một số cái phần mềm mà nó không đọc được phải khác tốc độ bit tốc độ bit ở đây là đây là tốc độ bit thì chúng ta khi mà chúng ta tốc độ bit nó có cao này à, trung bình này và thấp thì ở đây là mình à, sẽ chọn trung bình à, đây các bạn mình sẽ chọn trung bình nhé Đấy, mình sẽ chọn trung bình bởi vì là nếu mà chúng ta chọn cao thì uh, nhiều khi là video nó sẽ có hình mà không có tiếng hoặc có tiếng mà không có hình Đấy, hoặc nó nhấp nhạy nên mình cứ chọn trung bình tiếp theo là đây là cái tệp tin kép tạo ra hai file Đấy, tức là tạo ra hai file thì mình cũng không cần quan tâm khi mà mình muốn tạo ra thêm video hoặc thêm file ảnh nhưng mà dung lượng bộ nhớ nó cũng sẽ giảm đi cả nhà mình cũng không quan tâm không bật phần này đây là chế độ mà tự động quay phim mà khi mà chúng ta bật máy thì à, đây thì mình vào đây và mình à, sẽ chọn là on khi mà chúng ta khởi động máy lên cái là nó tự động quay phim mà à, tự động chuyển đến màn hình quay phim ấy đây là cái cơ ảnh Đấy, đây là cơ ảnh chúng ta có thể vào đây chúng ta chọn cái cơ ảnh tùy quý vị bạn chúng ta có thể là chọn cửa ảnh to nhất hoặc là giảm dần Đấy, 10 mê hoặc vậy thì cơ ảnh càng nhỏ thì là kích thước của nó cũng uh, cái file lưu giữ của mình nó cũng không không nhiều mình chọn 8 mê hoặc 10 mê cũng là được rồi Đấy. quality là chất lượng ừ, của ảnh thì ở đây mình vào đây và chất lượng à, mình chọn chất lượng là tốt nhất Đấy, chất lượng trên cùng tốt nhất Đấy. tiếp theo là độ sắc nét của ảnh độ sắc nét của ảnh thì ở đây chúng ta vào đây mà chúng ta chọn cái độ sắc nét nhất là trong Đấy. ở đây là cân bằng trắng cân bằng trắng thì quý vị các bạn à, vào đây chúng ta chọn là auto tức là cho nó tự động với quý vị các bạn nhé chọn auto cho tự động tự động về màu màu sắc ở đây là chúng ta chọn à, nó có có các chế độ màu quý vị các bạn này. Đấy ở đây là nó có các chế độ màu này ừ, ờ, bình thường này rồi trắng đen này rồi ánh đèn điện rồi tất cả các cái khác nhưng mà ở đây thì mình là mình chọn chế độ màu ờ, bình thường đấy ISO ISO ISO ở đây chúng ta chọn ờ, nó có các ISO khác nhau nhưng mà ở đây thì theo mình là mình để nó tự động để nó điều chỉnh ISO EV tức là cân bằng trắng cân bằng trắng ở đây à, mình để cái chế độ là 0 cộng 0 Đó. RAM RAM ở đây là lưu ảnh ở, ở cái định dạng RAM tức là dành cho những ai mà chúng ta hay à, chỉnh sửa Photoshop ảnh ừ, thì chúng ta hãy bật lên còn không thì thôi thì mình tắt nó đi cái này nó rất là nhạy quý vị các bạn á từ nay giờ quý vị các bạn thấy mình ấn nó có thể nó kêu hai ba lần ấy thì tức là mình ấn cái tốc độ chậm đấy. thì quý vị các bạn chỉ ấn cần cần ấn một lần này tiếp theo đến ờ, đây là cài đặt biển số xe tức là cái mục này là dành cho mà chúng ta sử dụng à, xe ô tô đấy. thì chúng ta không có thì chúng ta tắt đi no set cài đặt biển số xe ô tô xong tiếp theo là đến à, cài đặt ngày giờ cài đặt ngày giờ ở đây thì quý vị các bạn có thể chọn ngày giờ Đấy. hôm nay là 27 tháng 5 15 giờ ok định dạng ngày giờ dưới này nữa quý vị các bạn nhé Đấy. khi mà chúng ta cài ngày giờ Đấy, chúng ta cài ngày giờ xong ta trở lại Đó tiếp theo là tự động tắt máy ở đây tự động tắt máy thì khi mà chúng ta bắt đầu là màn hình nó không sáng ấy quý vị nó tự động tắt máy nhưng mà nó vẫn uh, vẫn quay ấy, để cho đỡ tốn ấy đấy thì ở đây là quý vị bạn cũng có thể uh, thể đặt nó là 3 phút hoặc 5 phút tùy quý vị bạn thì có thể cũng có thể tắt nó đi ở đây tắt nó đi tức là nó sẽ quay màn hình nó sẽ quay liên tục và nó sẽ nhanh tốn pin hơn thì đây là mình tắt nó đi nhưng mà để mình xem hình ở đây là âm bàn phím mà khi mà chúng ta à, ấn ở trên máy thì chúng ta cũng có thể tắt nó đi để cho nó nó đỡ tốn pin Đó. đến phần này là phần live là cài đặt đèn sáng sáng đèn trên máy sáng đèn trên máy thì mình để khoảng 3 à, phút đó. đây là tắt màn hình mà vẫn quay được Đấy, tắt màn hình mà vẫn quay được thì nó để cho là 30 giây 1 phút 3 phút thì ở đây là mình cứ để cho khoảng 3 phút đi ở đây là tiếp theo là tắt màn hình mà vẫn quay được rồi này đến uh, rotate đấy là chúng ta sẽ tiếp tục là phần này là quay ngược video quay ngược video thì mình tắt cái này đi mình chọn tắt ok Em smart thì không không cần quan tâm tiếp theo là ngôn ngữ ngôn ngữ ở đây là nó có các ngôn ngữ khác nhau nhưng mà rất tiếc là không có ngôn ngữ tiếng Việt với các bạn nên mà chúng ta có thể là để ngôn ngữ của chúng ta là tiếng Anh nó có các ngôn ngữ khác nhau Đấy, chọn ngôn ngữ wifi ở đây là cài đặt uh, tên wifi Đấy, chúng ta ấn vào đây để chúng ta đây đặt tên wifi tùy việc bạn à, muốn chọn tên wifi như thế nào đây và như quý vị bạn à, mình vừa vào đây và mình cài đặt tên wifi đây quý vị các bạn có thể thấy là đây là toàn 1020 đấy à, quý vị ở đây quý vị có thể chọn nhé ở đây ấn cái phím bên trái này để chúng ta di chuyển này đây chữ cái này để chúng ta đánh chữ vào này chữ cái in hóa ấy. tiếp theo chữ cái thường này đây là những con số này đấy. và đây là ờ, bỏ bớt các ký tự này khi mà chúng ta mà chọn được rồi là chúng ta ghi cái tên wifi của máy ấy, thì chúng ta ấn cái ok ở đây Đấy. thì nó sẽ ghi tên wifi và đây là cái mật khẩu wifi tiếp theo là cái mật khẩu wifi Đấy, chúng ta đặt mật khẩu wifi vào à, khi mà chúng ta đập mở mật khẩu wifi xong ta cũng có thể là chúng ta chọn như vừa rồi chúng ta ấn ok đấy và đây thì uh, tiếp theo là chúng ta sang phần là ở đây là xóa nó bảo là xóa thì chúng ta thử vào cái phần này xem nó như nhau chúng ta ấn cái này này Đấy. thì nó nó ấn xóa ảnh mà ở đây là chúng ta chưa có ảnh chưa có video thì ở đây là nó sẽ có là xóa một là các video hiện tại hoặc là xóa tất cả mà sau khi mà chúng ta quay uh, video Đấy, quay video format là định dạng lại thẻ nhớ định dạng lại thẻ nhớ thì ở đây là khi mà chúng ta muốn xóa các cái video mà chúng ta đã đã đã, đã, đã quay ấy, hoặc là chúng ta định dạng lại thì theo Minh Toàn thì ờ, việc bạn ờ, nên bỏ vào cái máy M20 này để chúng ta định dạng lại còn nhiều lúc mà chúng ta định dạng ở trên máy tính thì ờ, bỏ vào máy thì máy nó sẽ sẽ không nhận ra được các một số định dạng đâu cái mục tiếp theo là mục là khôi phục cài đặt gốc khi mà quý vị các bạn chúng ta đã muốn đây rồi thì chúng ta khôi phục cài đặt gốc chúng ta vào đây Đấy. và World Vision là cái mục này là mục là thông tin của cái cái con M20 này quý các bạn Đấy. thông tin của nó và như thế là chúng ta vừa cài đặt lại cái ờ, M20 này để làm sao chúng ta sử dụng được cái M20 này để cho những cái hình ảnh cũng như video sắc nét nhất thì ờ, để ờ, cái cách lắp của video của con 1010 này lên xe hoặc lên mũ như thế nào thì rất mong quý vị các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh này miễn phí của việc bạn nhé đăng ký miễn phí kênh này để tiếp tục xem những cái video uh, tiếp theo của kênh à, một nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian để ờ, xem video ngày hôm nay xin uh, mến chào quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo